Tuần Tú TTF xin à, kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của à, Tuần Tú TTF. À, như các anh chị đã thấy thì ở, ở phiên ngày hôm qua đúng không ạ? Thị trường nó tạo một cái phiên một cái phiên gap giảm, một cái phiên gap giảm, à, một cái phiên giảm rất là mạnh với tới thành khoản đạt đến 20.000 tỷ. Tức là cái mức các anh chị thấy là mức 20.000 tỷ nó chỉ ở, ờ, ở ờ, từ tháng 8 trở lại đây thì chị thấy mức 20.000 tỷ này nó chỉ đạt ở, ờ, có 3 phiên thôi đầu tiên là phiên ngày à, à phiên ngày 11 tháng 8 đấy và phiên thứ hai là cái phiên rút chân sau cái ngày mà tin ra tin một ngàn tỷ à, à, Dow Jones giảm một ngàn điểm và phiên thứ ba tức là phiên ngày hôm qua phiên ngày hôm qua mỗi lực bán rất là mạnh thì với cái với cái thị trường này đúng không ạ nó giảm như vậy thì các chị thấy là nó đã vào một đợt một đợt đao trend mới rồi nó đã vào một đợt nhịp đao trend mới mà các chị ở đây là rất nhiều người đang lầm tưởng rằng là, là thị trường nó sẽ hồi hồi về loanh quanh khoảng 1200 hoặc là 1220 nó sẽ hồi lên Đấy, kiểu kiểu như vậy thì mình mình mình thấy rất là nhiều người là nói như vậy đúng không ạ tuy nhiên á à, mọi người mình thấy là mọi người sai sai từ cái kiến thức cơ bản kiến thức cơ bản đúng không ạ bởi vì sao bởi vì cái thị trường chứng khoán Việt Nam mình ấy, nó đi lên nó không phải là nó nó chỉnh đề phát à, nó đi lên nó đi lên xong nó dụ xuống phát rồi bắt đầu nó một pha đi ngang đây sau nó đổ đi nó đi lên tiếp hoặc là nó tái tích lũy ở đây sau nó đi lên tiếp làm gì có chuyện đó đúng không à, theo lý, lý thuyết Wyckoff á, thì hiện tại thì thị trường hiện tại nó đang thuộc pha B nó đang thuộc pha B tính là cái pha này cái pha này cái pha pha đầu tiên này cái giai đoạn đầu tiên này chính là pha A các anh chị ạ đây cái pha này là pha A còn pha tiếp theo đây từ đến đây khi mà VNI nó đặt xuống đây mới là pha B đúng không ạ và cái pha C chính là cái pha mà nó tăng mạnh mẽ nhất có thể là đi lên này nó test là một lượng pha pharon đi, đi lên cực kỳ mạnh mẽ nó đi lên rất là mạnh mẽ ở giai đoạn này chính vì vậy mà mình thấy là giai đoạn vừa rồi có rất là nhiều anh chị là mua cật lực mua có nhiều rất là rất rất nhiều môi giới mà khuyến nghị à, khách hàng của mình mua cật lực đúng không ạ mua ở cả trên uh, tất cả à, kiểu như hôm nay mình thấy cũng có nhiều bản mà cho cái khách hàng mua thì mình thấy là điều này nó thực sự là không tốt cho các anh chị bởi vì sao hiện tại thị trường nó đã uh, biến động như vậy rồi đúng không ạ nó đang xu thế BNI e nó đang xu hướng xu thế bán mạnh mẽ như vậy mà cũng mà mà cũng cho khách hàng mua được thì mình thấy là các chị nên xem xét lại nha rồi vậy thì đối với giai đoạn đối với thị trường ở giai đoạn này thì chúng ta nên hành động như thế nào thì nó hợp lý hơn đúng không ạ thì đối với giai đoạn này á, ở trong quan điểm cá nhân của mình mình cho rằng chúng ta nên hạ thị trọng nó cổ phiếu bởi vì tính từ uh, à, VNI e nó giảm từ đoạn, đoạn này trở xuống thì khoảng trên là 3 phần trăm từ 3 phần trăm nhưng mà có nhiều cổ phiếu á, là nó giảm đến 6 đến 7 phần trăm rồi và cũng có tuy nhiên thì có những cổ phiếu á, thì ờ, nó chưa có giảm quá nhiều đấy đấy chính là cái điều kiện mà chúng ta cái cái mà cái để chúng ta động lực đúng rồi cái này có thể là cái động lực để chúng ta có thể uh, cắt lộc sớm cổ phiếu đúng không ạ tại vì trong thị trường chứng khoán này á, chúng ta còn tiền mới là còn cơ hội khi chúng ta mà lỗ hết tiền đúng không ạ bởi vì khi mà các anh chị thấy khi mà thị trường giảm như vậy ban đầu nó giảm hai phiên các anh chị không bán nhưng đến khi nó giảm đến ba bốn phiên lúc đó anh chị chịu không nổi và bán ngay cái đáy bán ngay cái đáy của thị trường đấy chính vì vậy mà giai đoạn này à, chúng ta ưu tiên cầm tiền mặt ưu tiên cầm tiền mặt à, gia tăng gia tăng cái tỷ trọng tiền mặt đó mới là cái cái cái điều khôn ngoan giai đoạn này các chị thấy không ạ thị trường nó biến động ba một hai ba bốn phiên phân phối liên tục bốn bốn phiên phân phối như vậy mà mua được là cũng nệ mình cũng nệ đây và đặc trưng của thị trường về chứng khoán Việt Nam là gì nó đi lên thằng bộ và đi xuống thằng máy cho nên anh chị nào mà ừ, mua mua full mua gì nào này hoặc là bắt tay đoạn này mình thực mình thực sự mình thấy nó rất rất là nguy hiểm đấy thì ngày mai á, thì uh, khả năng cao cái cái cái chỉ số này nó sẽ giảm xuống uh, khỏi vùng EMA 50 tức là một cái mức hỗ trợ rất là cứng rất là cứng ở giai đoạn này anh chị thấy là đầu tiên nó chạm vùng này này vùng 1218 này này đấy thì khả năng nó sẽ tạo nó sẽ đào một cái cây khá là lớn về các anh chị thấy như mà phiên thị trường hôm nay các anh chị thấy là thì thanh khoản thị trường đạt khoảng 14.400 tỷ rồi và khối lượng đạt à, khoảng gần 600 triệu cổ phiếu đúng không ạ nhưng mà cái thanh khoản thị trường hôm nay đi nó cực kỳ khó chịu à, ở trong view thì anh nếu nhớ nhớ như quý anh chị à, là mà người follow theo tôi tú thì anh chị ở các cái ở ờ, trên các cái nền tảng YouTube ạ, trên các video trước mình đã nói mình đã view trước thì được rồi thị trường này nó sẽ có nhịp hồi sau đó nó chỉnh xuống nó chỉnh sau đó nó sẽ đi xuống đúng không ạ nó sẽ đi xuống và không thật ra thì nó cũng không quá để khó đoán ở giai đoạn này và thì, thì như thị trường anh thấy các anh chị thấy là hôm nay kết phiên đúng không ạ thị trường giảm thêm 9 điểm gần 8,57 à, điểm mình gọi cho là 9 điểm đi 9 điểm đúng không ạ thì nó nó cũng khoảng đầu phiên các chị thấy nó hồi lên này sau nó giảm này sau nó đi ngang nó hồi lên thì nó giảm xuống đấy hồi lên nó lại giảm xuống nhất là trong lúc ATC nó lại giảm thêm 4 điểm nữa đấy thì cái lực có một cái lực bán vô hình rất rất là lớn ở phiên ở giờ ở những phiên trước ở, ở giờ ở lúc ATC ấy, nó đè cái áp lực bán xuống thì đối với thị trường này mình mình cho rằng nha thì nó vẫn còn lận loanh quanh lớp nó đợi nó xuống vùng 12 1180 rồi chúng ta bắt đầu tính tiếp được đúng không ạ vậy thì đối với các cổ phiếu ở giai đoạn này các anh chị thấy là đều hầu hết tất cả gãy nền à, các cổ phiếu mà nó gãy nền đó thì mình lấy ví dụ uh, mình lấy ví dụ như cổ phiếu của Vietcombank chẳng hạn Vietcombank đúng không ạ thì đối với các cổ phiếu mà gãy nền như Vietcombank chúng ta nên xử lý nào thì về nguyên tắc thì đúng khi mà cổ phiếu mà gãy nền á đó chúng ta mua vùng nền nhưng mà khi nó gãy nền thì chúng ta buộc phải hạ tỷ trọng buộc phải hạ tỷ trọng cổ phiếu đó xuống an toàn này tỷ lệ tỷ lệ an toàn tài khoản mới là cái nên chúng ta được ưu tiên ở giai đoạn này chứ không phải là cầm full cổ phiếu hay là full tiền hay là full Vietcombank các thấy là nó cái đây là cái nền ngắn của nó này sau một quá trình nó tạo hình cái đêm cho nó bứt thoát lên khoảng 20 phần trăm thì từ cái đêm, từ cái đáy này đây từ cái đáy này nó tăng 15% đúng không ạ tăng 15% và nó tạo ở đây một cái đoạn nền thì các chị thấy không ạ tạo đoạn nền và sau cái phiên break này sau phiên break này thì đối với cái dòng ngân hàng mình nhìn vào con việc cầm banh này mình đoán khi mình đoán được cái chỉ số của nó các chị thấy là nó, nó break lên một cái cây trần tăng trần nhưng hôm sau hai phiên sau nó gãy gập xuống và khi các cái thông tin mở nới ròng tín dụng ra chỉ có ông mỗi con banh này là cái ông tăng trần trong khi tất cả các cổ phiếu khác hầu như là không có biến động quá nhiều đúng không ạ không có biết được quá nhiều thì cái con mà bật đầu tiên cái con bật mạnh nhất khi mà nó có sự điều chỉnh rằng điều chỉnh thì chúng ta phải lưu ý tức là thị trường chung đang có dấu hiệu đảo chiều đảo chiều đúng không ạ rồi đó là đối với cổ phiếu Vietcombank hay là chúng ta kiếm một khác cổ phiếu khác như VCI chẳng hạn VCI hiện tại đối với kênh này bắt đầu nó bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều rồi đảo chiều rồi và nó có nhiều đảo chiều và chúng ta nên canh canh cái việc mà chúng ta nên thoát bớt thoát bớt khỏi khỏi nhóm cổ phiếu này đúng không chúng ta đây là canh việc thoát bớt khỏi nhóm cổ phiếu của VC, à, tất cả cổ phiếu vào vùng nền bởi vì tại các anh chị hôm trước ở trong những video trước mình nói các anh chị là nên mua cổ phiếu ở vùng nền thì nó an toàn hơn đúng không ạ nhưng mà hiện tại chúng ta mua nền rồi mà nó gãy nữa thì buộc chúng ta phải cắt thôi không còn cách nào khác chúng ta không mua cây break mà chúng ta mua cổ phiếu vùng nền đấy mua nền nhưng mà hiện tại đối với VNI nó đang xấu thì chúng ta buộc phải cắt mình đây mình nói ví dụ như cái hiện tại đối với VN uh, Index à, cổ phiếu của VCI này nó khi mà nó đang hướng lên như đoạn này các chị này nó đang hướng lên đây cái đường đi lên nó đang hướng lên nhưng mà như phiên hôm nay phiên hôm qua nó còn tăng tuần sau đó nó tăng lên nó còn sau đi sức mạnh sức mạnh nó kiệt khá là tốt tuy nhiên khi về vì thì nội dung đi điều chỉnh thì VCI nó cũng điều chỉnh theo nó lại bị bán ngược trở lại có một lực bán rất là mạnh bên trên nó cũng bán ngược trở lại và viên hôm nay có một có dấu hiệu điều chỉnh rồi đối với VCI mình khuyến nghị các chị nên hạ định tập cổ phiếu này xuống đấy hay là BID BID các chị thấy không ạ ở vùng nền này đúng không ạ nó đi lên này tích lũy vùng nền đi lên đi ngang đây đúng không ạ nhưng mà khi các hai đường này nó chụm lại nhau thì cái thị trường thị trường chung nó biến động như ngày hôm qua chẳng hạn nó gãy một phát là mình trong ngày hôm qua nếu bạn, đã tỉnh thì phải lấy cổ phiếu lôi cổ phiếu này đã bán cái đã bán cái đã khi mà nó có dấu hiệu bán cực mạnh thì thường chung nó giảm chúng ta phải bán ưu tiên khi mà cổ phiếu nó gãy nền chúng ta ưu tiên ưu tiên lui về phòng thủ cái đạn bán cổ phiếu bán cổ phiếu bớt cái đạn đúng không ạ nó gãy cái thứ hai rồi nhưng mà giai đoạn này mình nghĩ là um, nếu như bán ở đoạn này có thể uh, <clears throat> vẫn còn chưa có bị mất quá nhiều mới ra giảm bảy phần trăm vừa đúng target bán vừa đúng target bán đúng không ạ hay là cổ phiếu VIB chẳng hạn VIP hôm nay tính ra là nó nó đang có đường vòng cung hướng xuống và hôm nay là một cái cây giảm à, bốn phần trăm bốn phần trăm là cực kỳ mạnh các chị ạ những cổ phiếu mà vòng cung hướng xuống này hôm trước hôm video trước mình nói các chị nên quan sát thêm quan sát thêm tại vì nó đường vòng cung hướng xuống từ khi nha từ khi đêm này nó nó siết lại nó siết lại nó break lên rồi thì chúng ta mới đầu mới quan tâm còn không thì thôi đợi nó hướng lên nó xu hướng hướng lên nó mạnh lên nó hướng lên thà những ví dụ như VIP cái cây này nó là cây nến xanh và nó quay ngược ở đây đây thì đây chính là cái cây nến mà chúng ta mua vào nhưng mà ở chiều ngược lại thì khi cổ phiếu nó cắm mặt xuống ở đây thì đây chính là cái cây nến chúng ta định bán ra thoát khỏi cổ phiếu này đúng không ạ Đấy, hay là cổ phiếu như là VSC đi cổ phiếu quốc dân đi. VSC thì đối với cô VSC, VSC hiện tại mình thấy nó không có gì để nói đã tại vì nó là xấu từ trước giờ rồi nó không phải có gì xấu nữa à, hòa phát đi HPG hòa phát đúng không ạ các chị thấy là hòa phát hiện tại là vẫn đang nó đang gãy cái vùng nền của nó rồi cái vùng nền của nó ở đây hòa phát đây cái vùng nền của nó ở đây và hòa phát có dấu hiệu hòa phát đã có cái dấu hiệu mà nó um, gậy nền đi xuống này các chị đồng thấy không sau cái cây mà break lên này hiện tại là sau 3 phiên giảm hiện tại thì nó đã quay về cái cái vùng nền mà trước khi nó tăng rồi thì đối hòa phát hiện tại mình khuyên à, mình xin à, mình khuyến nghị các chị nên hạ tị trọng hoặc là bán hết hòa phát cũng được bán hết hòa phát giai đoạn này thị trường khi mà thị trường có dấu hiệu không ổn chúng ta phải hạ phải phải hạ ngay tất cả các cổ phiếu khi mà có một điều rất một điều rất rất quan trọng mà các chị khi để ý là gì chúng ta không cắt được lỗ cái thứ hai là khi thị trường biến động chúng ta không xử lý được vấn đề khi những, những lúc mà thị trường nó biến động đây là những lúc chúng ta xử lý vấn đề chúng ta phải xử lý được cổ phiếu thì chúng ta mới bảo tồn được cái số vốn của mình bảo toàn được cái số vốn của mình trên thị trường chứng khoán này à, thì à, quý anh chị nào mà muốn cùng đồng hành với mình trên à, chặng đường đầu tư chứng khoán và đây cùng mình uh, chia sẻ các kiến thức đúng không? chia sẻ các kiến thức thì uh, nhanh tay liên hệ với mình có số điện thoại đang chạy ở trên màn hình đây số 0931693579 Tuấn Tú của TTF thì chúng ta uh, chúng ta được vào với nhóm VIP cái thứ hai nữa là chúng ta lại được học những khóa học miễn phí hoàn toàn về chứng khoán miễn phí rất rất nhiều các cái kiến thức mà nó không kém như các cái khóa học uh, 15 17 triệu mà đang đầy ngoài thị trường như ờ, rất rất nhiều các ông thầy đang dạy các anh chị ạ mình cam đoan là như vậy à, và một lần nữa à, một lần nữa mong rằng chúng ta sẽ có duyên gặp nhặt gặp nhau khi là những đối tác của nhau ở trên thị trường chứng khoán này à, xin cảm ơn các anh chị xin chào và hẹn gặp lại